trên tay tôi lúc này là một chiếc Nokia 631021 Nokia 61 1021 chiếc máy này lần đầu tiên được tháo ra và trước khi tháo ra chúng ta phải ép sấy nóng trên cái bàn nhiệt khoảng 95 đến 100 độ C thì à, chúng ta báo cái keo vào nhà máy nó mới dễ này đây toàn bộ chi tiết một con Nokia uh, 6 3 1021 màn hình này là màn hình ờ, IPS là CD 5.5 inch Full HD là loại màn hình ờ, phản quang màn hình phản quang này à, camera sau đây camera sau 16 này MB đây đèn flash camera trước 8 MB đây là cáp qua sáng đây capo sạc capo sạc đây là loa hộp loa ngoài loa nghe nhạc đây chân sạc chân sạc này chân sạc ờ, V8 dung còn dung này còn đây dây ờ, sóng từ ờ, bo mạch chính main này xuống carbon sạc đây là cái tiềm cận khi mình áp tai vào nghe nó, nó, nó tối và khi bỏ ra nó sáng đây tiềm cận tối sáng đây là cáp cáp uh, volume nghiền uh, à, cắt nguồn nước nguồn luôn còn đây là cái cát à, nối giữa bo mạch trứng và à, bo sạc cái đường truyền này nó gồm có rung này sạc này ra ngoài này mic này mic nghe gọi này lên bo mạch trứng con này pin thì dung lượng pin là 3000 mAh qua hai sim nano chip con này là chip uh, Dragon 430 RAM 3 g đây toàn bộ toàn bộ kênh máy Nokia 6 ta 1021 đã được bọc bạch được bọc bạch rất rõ ràng và chi tiết rất rõ ràng chi tiết đây là 500 này đấy tất cả chi tiết tôi đã bọc bạch hết thấy video này của ích xin hãy like bình luận đăng ký subscribe tôi sẽ có nhiều video hay tiếp theo Xin cảm ơn, chào tạm biệt Hẹn gặp lại sau